mông cọc hello mọi người nhé của cái con mông cọc này nó cứ nghịch quá à, hôm nay thì mình à, tiếp tục mình à, làm một cái video để review cho mọi người xem một bông à, gọi là bông à, hồng á hậu được à, bung hoa tại vườn à, lan anh thuần tam đảo cái bông này hôm nay nó bung chưa được hết lắm đâu nhưng mà theo như những cái lời hứa mà mình đã hứa với mọi người thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này mình review thật kỹ để cho mọi người cùng được ngắm mọi người cùng được thưởng thức và cái bông hồng á hậu à, được lở tại vườn hoa anh Thuần Tam Đảo mọi người nhá. Thì bây giờ mời mọi người vào bên trong để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng mọi người nhá. Một vòng đi nào. Một vòng một vòng. Đây. Đi đi đi đi. Đây, đi, đi. đây mọi người ơi, bên trong ngoài đây. Mọi người nhanh chân nào. À, đây thì vẫn là giới thiệu với mọi người là cái lán lá một cái lan lá gọi là tròi lá nó rất là mát rất là một cái khung cảnh của nó rất là tuyệt vời luôn Bức ảnh ở đây thì ờ, trong cái video lần trước thì mình cũng đã nói rồi, mình cũng đã giới thiệu rồi thì mọi người cũng được chiêm ngưỡng rồi đúng không ạ? Còn bây giờ cái mục đích chính của chúng ta đó là bông hồng Á Hậu. Đây, thì uh, <laughs> bên nhà vườn của anh Thuần đã chuẩn bị sẵn ra đây để hôm nay mình review cái uh, bông uh, Á Hậu này rồi. Thì bây giờ mời mọi người tiến lại gần em nó để chúng ta cùng được chiêm ngưỡng cùng được thưởng thức cái à, em áo hậu này nhá đây đây đây wow đấy mọi người thấy phê không rồi thôi bây giờ đặt đặt từ từ từ đặt từ từ cũng bàn này nhá bởi vì là để có được một mặt hoa lở tại trên cây mẹ như thế này thì nó rất là thực tế và cái độ uy tín nó rất là cao thì à, mình hôm nay mình ờ, sẽ review thật kỹ cái ờ, video này, cái bông Á hậu này tại vườn hoa lan của anh Thuần Tam Đảo để cho mọi người cùng được chiêm ngưỡng, mọi người cùng đặt tất cả mọi niềm tin uy tín khi mà đầu tư vào lan va của Việt Nam mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ review kỹ nó. Ok mọi người. Vâng, đây thưa các quý anh chị ờ, trong dân lan va Việt Nam thì đây chính là cái bông hồng Á hậu mà nó đang được bung hoa tại vườn hoa anh Thuần Tam Đảo và địa chỉ là ở Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc này mọi người Đây, mặt hoa thì đến ngày hôm nay thì nó cũng chưa được bung cho nó hết Thế nhưng mà đây là một cái mặt hoa rất là thực tế trên cây mẹ Trên cây mẹ được lở tại vườn hoa Lan Anh Thuần Tam Đảo nha mọi người Thì như mọi người biết đấy Đây, cho mọi người xem thật kỹ này Bông nó rất là đẹp, rất là uy tín, rất là thương hiệu luôn Đấy do nên là tất cả các quý anh chị chơi lan mà có nhu cầu về kỳ hay là con giống của à, em Á Hậu này thì có thể liên hệ trực tiếp cho anh Thuần có địa chỉ tại Tây Thiên Tam Đảo Vĩnh Phúc nhá mặt hoa thì lở trên cây mẹ đây rồi rất rõ ràng cụ thể đây rồi không lệch lạc đi đâu được nữa đấy cây thì đang phun rất là đẹp đang lao như voi đang rất là khỏe đây nha mình xa ra một tí nữa để cho mọi người xem này cây của nó rất là khỏe rất là mạnh luôn mặt hoa thì lở trực tiếp trên cây mẹ luôn nhá đây mầm gốc này mọi người xem này Đấy Ok chưa Uy tín chưa, đẹp chưa Đấy, cái thời điểm này Hiện tại trong cái thời điểm này Thì ờ, mọi người Vẫn đang ờ, thắc mắc, đang lo lắng Rằng là không biết thị trường Lan Va Sẽ như thế nào Thế nhưng mà thực thực sự thì theo như mình nghĩ và theo như những cái nhận định suy đoán của mình thì lan va trong thời điểm này thì nó đang hơi trầm đang hơi trầm nhưng ờ, sau cái thời điểm dịch này thì mình tin rằng một điều là nó sẽ rất là hot trở lại chắc chắn nó sẽ hot trở lại so với cái thời điểm dịch này cho nên là tất cả các giới anh chị chơi lan cứ yên tâm một điều hết cái đợt dịch này là nó sẽ hot trở lại thôi đấy mọi người xem này đẹp chưa này đây nó chưa bung hết mọi người ạ đây nó chưa bung hết nhá còn khi nó bung hết thì chắc chắn là nó lại còn phê hơn nữa điều mình sốt ruột quá vì đã hứa hẹn với mọi người hứa hẹn với mọi người là sẽ làm cái video để review bông á hậu này với cả bông ờ, minh châu nhưng mà <laughs> đợi nó mấy ngày nay cũng sốt ruột quá cũng lâu quá cho nên là hôm nay mình tôi quyết định uh, làm cái video sớm hơn một chút nữa sớm hơn một chút nữa để cho mọi người được uh, chiêm ngưỡng mọi người được uh, thưởng thức đấy vì uh, chính vì cái đợt dịch này nên không có uh, nhiều thời gian cũng như là vì cái uh, trường hợp uh, giãn cách xã hội nên là có nhiều quý anh chị là không đến trực tiếp để uh, ngắm được những cái bông uh, rất là đẹp tại vườn lan thuần tam đảo thì em à, phải làm những cái video này để giới thiệu đến mọi người để mọi người được chiêm ngưỡng mọi người được à, ngắm nghía thưởng thức những bông à, gọi là tuyệt đẹp đấy gọi là tuyệt đẹp hay còn gọi là siêu đẹp nữa đấy phê chưa mọi nhiên nhìn nhìn nhìn thấy phê chưa đấy nhá ai chưa được xem chưa được xem chưa được thưởng thức về em á hậu như thế nào thì hôm nay em ờ, đưa nó lên đây nhá hai bông hai bông như bông này nó đây bông ờ, phía chính đây thì như các anh chị thấy đây là nó là bung trước một tí đấy còn đây, ờ, đỡ lên nhá, đẹp không mọi người nhìn quá đẹp luôn đúng không ạ còn trên vườn thì còn rất là nhiều những cái giống cây khác với cái số đo của cây ờ, á hậu này thì đấy như quý anh chị nhìn đấy thì chắc là cũng ờ, đoán được mình mình không đo thực tế đây mình không đo thực tế thế nhưng mà theo như ờ, mình nhìn thì nó sẽ rơi vào tổng cả thân mẹ rồi thì à, là mấy tổng cái này thì chắc là nó kẹo rơi vào được khoảng tầm 5 60 cm gì đấy mọi người ạ như các bạn nhìn cái mầm gốc này nó phun lên nó khỏe không này đấy nhìn to nhưng cái quan trọng nhất là nó đã có mặt hoa trên thân mẹ rồi nhá đấy cái quan trọng nhất là đã có mặt hoa là rồi này mọi người này cái mặt hoa này là cái quan trọng nhất để nó đánh giá được cái sự uy tín hay không thì nó phải có được mặt hoa này vậy cho nên là với tất cả những cái phương châm bảo hành trên vườn thuần tam đảo thì mọi người đến mua cây cũng như đến giao lưu yên tâm một điều rằng không bao giờ sợ cây sai lệch nha mọi người không bao giờ sợ cây nó sai lệch hay là uh, gì đó thuần đảm bảo ờ, sẽ đứng ra bảo hành cho tất cả quý vị các bạn với mọi điều kiện luôn đấy mặt hoa gọi là nhìn nó quá là mê ly luôn mọi người nhỉ nó chưa bung hết đâu mà nó đã như thế này thì nó mà bung hết ra thì ôi, ôi chắc không <laughs> Nhìn tôi tôi chỉ muốn ngắm mãi thôi mọi người <laughs> Chỉ muốn ngắm mãi nó thôi Quay từ nãy đến giờ rồi nhưng mà chỉ muốn nhìn mãi vào cái cái mặt bông của nó thôi Nhìn nó đẹp Nhất là cái hôm trước uh, Hôm khi uh, dịch nó vẫn còn còn, còn chưa chưa chưa chưa bùng phát ạ thì trên vườn thuần tam đảo có lở bông người đẹp không tên thì cũng có rất là nhiều các anh em trong ờ, giới lan va lan đột biến đã đến chiêm ngưỡng và thưởng thức thì bông đấy ờ, thì bên vườn thuần tam đảo vẫn có chụp và, ờ, và để lại lưu lại những cái bức hình nó tuyệt vời luôn đấy thì từ bắt đầu từ đợt này trở đi từ những ngày này trở đi mà nó có lở những bông nào trên ờ, trên cứ có mặt bông nào lở trên vườn của thuần tam đảo thì thì bên em sẽ làm những cái video để ghi lại tất cả những cái mặt bông đó để giới thiệu đến tất cả quý anh chị trong giới chơi lan được chiêm ngưỡng, được ngắm, được thưởng thức và để mọi các vấn đề giao dịch, bảo hành ờ, trên vườn lan thuần tam đảo cho mọi người yên tâm nhé. Đấy. <clears throat> Đấy mọi người nhìn kỹ nhìn rõ. Đấy, ai thích chụp ảnh lại thì đây nhá. Ai thích chụp ảnh lại thì thì em sẽ quay nó thật kỹ thật rõ để cho mọi người giữ im cho mọi người chụp ảnh lại nhá. Đây ok đấy ở góc này thì chắc mọi người sẽ chụp ảnh màn hình lại được này đây lại một xíu nữa cho nó đẹp hơn nhá rồi ok đấy quý anh chị ai muốn ờ, lưu lại những cái tấm hình thì có thể là tạm dừng màn hình lại và chụp lại những cái bức hình nhá ok hết thời gian chụp rồi nhá ai chụp được thì chụp luôn đi nhá ok bây giờ thôi em sẽ bỏ à.